Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh thông tin chia sẻ và tư vấn đầu tư bất động sản của Đào Nguyễn Official. À, hôm nay tôi muốn chia sẻ với các bạn à, một cái vấn đề đó là có nên đầu tư Codotel hay không? Để hiểu rõ à, Codotel là gì à, thì mình cũng phải à, tìm hiểu à, những cái khái niệm về nó và xem những cái rủi ro bạn à, có thể gặp phải khi mà đầu tư Codotel. À, những cái ưu nhược điểm của Codotel ha cái khái niệm uh, về Codotel đó là cái loại bất động sản nó kết hợp với cái giữa nhà ở và lưu trú du lịch ha cái hình thức này nó mới chỉ xuất hiện là sau này nhưng mà nó phát triển ờ, rất là mạnh ở những năm ờ, trở lại đây và nó nở rộ ở những cái khu du lịch hoặc những thành phố du lịch ví dụ như là à, Nha Trang, Đà Nẵng, Phú Quốc hay Vũng Tàu ha ưu điểm của cái loại hình này đó là sở hữu cái bất động sản này bạn có thể là à, sẽ cùng với ờ, chủ đầu tư họ sẽ à, khai thác cái bất động sản đó à, và bạn sẽ có dòng tiền tháng ờ, và bạn cũng sẽ có bao nhiêu ngày à, trong tháng sử dụng cái bất động sản đó để bạn có thể là nghỉ ngơi bạn có thể tặng cho bạn bè à, hoặc là nếu mà bạn không sử dụng hết thì bạn cũng có thể là cho thuê tiếp để mà có thu nhập hàng tháng về cái bất động sản này thì bạn phải lưu ý rằng bạn à, mua thì dễ nhưng mà khi chuyển nhượng lại thì nó hơi khó một chút à, tại vì nó là cái à, loại hình bất động sản đặc thù à, cái thời gian của nó là 50 năm à, nhưng mà không phải cái thời gian của nó 50 năm là bạn chỉ được sở hữu 50 năm và sau đó là bạn sẽ bị mất nó là cái bất động sản mà là du lịch nên khi mà hết 50 năm thì à, có thể là cái dự án đó nó tiếp tục thì người ta sẽ gia hạn cho bạn à, và bạn à, khi mà hợp đồng mà là hợp đồng mua bán thì chắc chắn cái tài sản đó là của bạn ha và bạn sẽ chỉ phải nộp một số uh, tiền nào đó gọi là thuế phí gì đó để bạn có thể renew lại thì um, uh, thật ra là cái cái khung pháp lý của cái Codotel thì nó cũng uh, cũng không có rõ ràng lắm tại vì á uh, của Việt Nam mình nó chưa có cụ thể nên mọi người khi mà kinh doanh cái loại hình này cũng không biết là là nó như thế nào ha và ừ, mọi người dễ nhầm nhầm lẫn và có thể là một số bạn sale sẽ chia sẻ đó là à cái đó là cái căn hộ chung cư thì khi mà bạn mua mà bạn không hiểu á, thì bạn sẽ khi mà bạn phát hiện ra cái điều đó thì cảm như thế là uh, bạn hối hận là tại sao mình ờ, lại mua cái loại này rồi tại sao mà cái bạn sale lại tư vấn cho mình mua cái loại này chẳng hạn là tại vì khi mà bạn à, mua ha thì rất là dễ ha còn khi mà bán lại thì không phải là lúc nào bạn cũng bán được phải có người có nhu cầu đầu tư à, thật sự thì họ sẽ mua à, họ sẽ mua để họ sẽ có dòng tiền hàng tháng cái thời hạn uh, sử dụng của cái Colotel này thì có những cái loại thì có thể là sử dụng lâu dài có những loại thì à, nó sẽ có giới hạn là 50 à, năm tại vì à, khi mà hết 50 năm thì cái dự án đó nó cũng đã xuống cấp rồi ha, nó cũng cần phải chỉnh sửa nó cũng cần phải tu sửa này nọ thì cái việc mà là nhà nước cấp cái cái thời gian 50 năm thì để à, người ta làm cái việc đó sau cái thời gian 50 năm à, nhưng mà Ờ, cái ờ, dự án này tại sao nó lại phải là như vậy tại vì cái khu đất này à, nó nằm ở ngoài mặt biển và nó là khu đất để làm thương mại nên bạn không thể nào sở hữu lâu dài được mà chỉ có thể là à làm thương mại có thể là giống như là khai thác á và một số người lại nghĩ rằng là cái này là cái căn hộ nên họ mua họ cũng ờ, hy vọng rằng là họ có được ờ, cấp sổ hộ khẩu khi mà mua ở đó nhưng không phải ha bạn sẽ khó có thể nào mà được cấp hộ khẩu khi mà bạn mua cái loại mà hình conotel này tại vì ờ, nó chưa có quy định nào bạn được cấp hộ khẩu tại đây cả à, và ừ, cái conotel này khi mà bạn mua sử dụng á là ừ, bạn phải hiểu thật kỹ về cái loại hình này à, khi mà mua xong ha mà chủ đầu tư họ sẽ ờ, khai thác à, có thể là cái dự án đó họ sẽ không khai thác mà cũng có thể là họ sẽ khai thác là tùy cái dự án bạn phải xem xét cho nó kỹ và xem rằng là họ có cam kết hay không có thật ra là có rất là nhiều cái chủ đầu tư à, đã cam kết rồi nhưng mà khi họ gặp cái vấn đề về tài chính hay rắc rối gì đó họ cũng không thể nào thực hiện cái cam kết của mình nên không phải là khi họ cam kết thì là chắc chắn họ sẽ làm được nên bạn phải cân nhắc cái việc này ha thực ra là mỗi chủ đầu tư họ sẽ có những cái à, điều khoản khác nhau hay điều kiện à, cam kết tỷ à, lệ lợi nhuận như thế nào đó à, và một số chủ đầu tư thì họ sẽ à, đưa ra cái thời gian nhất định có thể rằng là họ sẽ trừ luôn cái khoản mà ví dụ như là bạn họ cam kết họ cho thuê một năm cho bạn với cái à, giá đó họ sẽ trừ thẳng vào luôn cái giá khi mà bạn mua à, thì đâu đó họ cũng đã cộng vào cái đó và họ trừ ra ha ờ, nhưng mà họ ờ, cũng cam kết là họ đã như vậy thì họ nó, nó sẽ giá tiền nó sẽ cao hơn cái việc mà là không cam kết à, bạn tính đi tính lại thì nó cũng đâu vào đó ha Ờ, chủ đầu tư họ sẽ chia lợi nhuận cho bạn mà sau khi trừ những chi phí có một vài chủ đầu tư ờ, có uy tín ha công ty rất là lớn và vừa um, có thể rằng là những chủ đầu tư họ kết hợp với những cái công ty ở nước ngoài hay những cái khách sạn nổi tiếng ở nước ngoài để họ khai thác cái loại hình này và khi mà nước ngoài họ làm cái loại hình này thì chắc chắn một điều rằng là cái ờ, tiếng tâm của họ những cái giá trị cái thương hiệu của họ thì họ không bao giờ làm sai đâu và bạn khi mà bạn mua những cái loại hình mà do những cái à, công ty nước ngoài hay những cái tập đoàn nước ngoài à, quản lý và khai thác thì bạn có thể hoàn toàn yên tâm rằng là dự án nó sẽ được thực hiện và bạn sẽ có cái ờ, lợi nhuận như vậy ha bạn tính toán nó thật kỹ và nếu mà mình cảm thấy à cái này nó phù hợp với mình à, ngoài cái việc là tạo được cái ờ, cái cái tài sản hay là cái nơi nghỉ dưỡng riêng cho mình mà không phải là ai cũng có thể sở hữu được à, và nếu mà cái thời gian mà khi mình không có à, sử dụng mình cũng có thể cho thuê lại thì đó là cái cái đó là tùy thuộc vào cái nhu cầu của bạn thôi ha và khi mà bạn mua bạn phải ờ, rõ ràng tất cả cái mục đích mình mua là gì ha những cái điều kiện điều khoản quyền lợi như thế nào và và đánh giá về thị trường và xem cái khả năng sinh lời xem là cái khả năng cái dòng vốn nó về như thế nào ha và bạn cảm thấy à, ổn thì bạn hãy đầu tư vì đây cũng là một cái hình thức à, kinh doanh à, tạo dòng tiền hàng tháng cũng khá là tốt có thể rằng là ngang bằng hoặc cao hơn ngân hàng và à, bạn cũng có thể là có những chủ đầu tư lớn hay những dự án của nước ngoài bạn có thể là đổi những cái phòng ở nước ngoài chẳng hạn cái đó cũng là một cái à, lợi của cái ờ, loại hình bất động sản này và đó là một vài cái thông tin mà tôi muốn gửi đến bạn và mong rằng khi là à, bạn đi đầu tư bạn gặp những cái trường hợp như vậy thì bạn sẽ có những cái thông tin để bạn à, suy xét và cân nhắc à, cảm ơn các bạn đã theo dõi video xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở cái video tiếp theo